Xin chào ở trong video trước thì tôi đã hướng dẫn anh chị là cách à, thiết lập à, streamer cho bài viết của mình ờ, đó chính là streamer article anh chị hãy nhớ xem lại cái video của tôi để chị biết cách à, thiết lập và trong video ngày hôm nay là tôi hướng dẫn anh chị là một cái streamer vô cùng đặc biệt mà nó hay báo lỗi nhất khi chị kết nối website của mình với Google Search Console Đấy, một số mã cảnh báo như thiếu brand này, thiếu rating này, thiếu uh, review vân vân uh, đó chính là cái Chima Product hay còn gọi là cái Chima cho sản phẩm của anh chị để chị dễ hình dung à, mấy chị hãy hướng mắt về màn hình máy tính của tôi là đầu tiên anh chị hãy đăng nhập vào cái phần quản trị web của mình và anh chị bấm vào phần là Chima Pro nhé và sau đó anh chị bấm vào phần là Add New của tôi tạo vào một cái Chima mới là chúng ta đến phần là phần product là phần sản phẩm phần cực kỳ quan trọng anh chị nhé đó sau đó anh chị bấm phần next cho tôi đầu tiên ở phần enable on là anh chị chọn tôi phần on uh, ờ, sản phẩm nhé đây on sản phẩm đây sau đó anh chị bấm phần next và phần ờ, bấm vào phần uh, complete setup hoàn thành setup đàn sau đó chúng ta đến cái bước là cài đặt chi tiết cho cái phần uh, streamer product rồi chúng ta tiến hành đi thiết lập cái phần chi tiết cho phần streamer product này à, đầu tiên là phần product name là anh chị để phần title cho tôi tiếp theo đến phần product brand đó những cái trường này mà gì Google Search Console nó hay báo chúng ta đây à, là thiếu cái trường này cái phần này rất quan trọng chị nhá product brand này rồi nếu như chị là cái website của chị có nhiều sản phẩm nó có nhiều thương hiệu khác nhau à, ví dụ website của tôi đúng không có rất nhiều sản phẩm khác nhau đó, ví dụ khóa học này rồi là tôi bán theme và bán plane cho WordPress này đó thì anh chị để là new custom field nhé còn đối với anh chị mà gì website của chị chỉ có một thương hiệu thôi à, ví dụ website tôi là tập trung vào thương hiệu về à, bán sản phẩm đó là kem chống nắng hoặc là gì ở website của tôi thể hiện cái sản phẩm là giảm cân thì chị là chọn phần fit text rồi là sau đó anh chị nhập cái thương hiệu của chị vào à, ví dụ thương hiệu đó là gì là thương hiệu um, Lemeza đúng không à, là kem chống nắng chẳng hạn Đấy. hoặc là sản phẩm mà uh, website của tôi chỉ có bán một cái sở dòng là ví dụ ví dụ như là dòng uh, ở ờ, dung dịch uh, vệ sinh phụ nữ này Nizami ra này đó đấy thì website của tôi là có gì có rất nhiều sản phẩm thì tôi để phần new custom field nhé đó. đó tiếp theo đến phần product email là để chọn là ờ, feature email chính xác rồi phần product url là chọn là permalink ok phần product uh, description là chọn là uh, content uh, tiếp theo đến phần product lại SKU thì uh, về đối với website có nhiều sản phẩm đúng không thì cái SKU là anh chị có thể lên Google anh chị search uh, product SKU đây là nó thể hiện cái mã sản phẩm anh chị nhé hoặc là cái mã này để nó đánh dấu cho là uh, sản phẩm A sản phẩm B sản phẩm C để là nó khỏi trùng lập sản phẩm đấy cho nên là gì là khi cái Google Search Console là gì nó báo anh chị là gì à, thiếu cái SKU này thì chị có thể lựa chọn như sau đối với website nhiều sản phẩm đúng không thì là tôi uh, sẽ làm mặc định một thứ đó là tôi bấm vào phần uh, uh, text đây là tôi tạo một cái mã mặc định nhé tạo một mã cố định đó để uh, Google Search Console nó không báo là thiếu SKU uh, ờ, ví dụ tôi ghi là uh, ờ, tai bi đúng không tai bi uh, 999 chẳng hạn này đó cái mã này anh chị tự tạo nhé rất là giản là tự tạo thì để tránh Google Search Console nó thông báo cái lỗi này đấy mục đích là để cho con nhận của Google nó nó vào website nó vào cái uh, danh mục sản phẩm nó vào đường link sản phẩm nó tìm kiếm một cách dễ dàng hơn uh, tiếp theo đến phần product uh, ờ, mpn thì nó cũng giống là một cái mã chị nhé uh, tôi cũng dịch sang tiếng việt để chị dễ hình dung nó bằng tiếng anh mà rồi mã sản phẩm là mã bộ phận của nhà sản xuất đấy là của sản phẩm hoặc là phiếu mua hàng để cập cập đến đúng không đấy gọi là cái gì là cái mã của cái nhà sản xuất đó đấy thì cái mã này thì anh chị có thể là gì à, để mặc định là news custom field cũng được hoặc là anh chị để là fixed text anh chị tạo cho nó một cái mã cố định thì ở trong cái sản phẩm của tôi tôi để là gì à, news custom field à, ờ, tiếp theo đến phần product availability là sản phẩm có sẵn đúng không thì là anh chị à, bấm chọn này chọn là fixed option là chọn phần à, in stock anh chị nhá là đảm bảo là sản phẩm của, của chúng ta luôn gì luôn còn hàng tiếp theo đến cái mục là dạ, à, cái giá này có đến đến thời điểm nào đó thì thay đổi đấy thì anh chị chọn cho tôi đây là cái phần đó là phần fixed then time anh chị chọn tôi một cái ngày đến à, đến năm à, rất là, rất là lớn đấy chị nhé Vì tôi chọn đến à, tháng 12 2031 anh chị nhé đó. thì cái giá này nó thay đổi hết hạn đó chị chọn đến mấy giờ mấy giờ đúng không đấy mấy phút này đó sau đó bấm phần đăng một số chị hỏi là à cái phần ngày giờ này là là làm sao để gì chúng ta là biết được giờ là tại à, chúng ta đang làm việc tại Việt Nam đúng không là giờ Thái Bình Dương ấy giờ Hồ Chí Minh ấy thì chị hãy vào phần cái phần cài đặt đấy chị nhé và lại phần cài đặt là chị thiết lập lại cái phần gì phần cài đặt chung cho website của mình đó anh chị chọn là múi giờ là UTC cộng 7 này và chọn à, định dạng ngày tháng này ngày tháng và năm và chọn định dạng thời gian là chọn gì là h và y nhé giờ và phút đấy sau đó chị bấm vào lưu thay đổi rồi thôi à, mà tôi đã cài đặt sẵn rồi khi chị cài WordPress xong là chị nhớ cho tôi là hãy cài những, những cái thông số mặc định thế này bằng cách này chị hãy xem lại video ở trên uh, kênh YouTube của tôi à, là chị chọn đến uh, kênh YouTube đúng không đây chị ở à, uh, gõ Phạm Thanh Bình nhá ở trên kênh YouTube của tôi đấy vào danh sách phát này và chọn đến cái danh sách phát đào tạo anh chị chọn đến một cái bài viết một cái chuỗi video của tôi đó là tôi hướng dẫn anh chị đó là cách à, à, mua gì mua tên miền đúng không đó là cách mua tên miền và hosting tốt nhất đây anh chị kéo xuống cái bài à, à, bài cài đặt à, cấu hình đây cấu hình uh, website của Red anh chị nhé đó rồi tiếp theo đến phần product price, anh chị để cho tôi là new custom view Đến phần là cái giá trị ờ, đồng tiền của, chúng ta đúng không? Thì anh chị phần chọn cho tôi là cái phần là đây, fixed option đây. Và chọn cho tôi là Việt Nam đồng anh chị nhé, bấm V này. VV đây, Việt Nam đồng. Ở ờ, tiếp theo đến phần uh, review chị nhé, phần review đánh giá đấy. Là một số anh chị là bị thiếu cái trường review đúng không? Là anh chị phần review type anh chị chọn person này giá dạ, trị chọn mặc định cho tôi tới phần reviewer name này ở ờ, phần product rating là ai review là chị để cho tôi là new custom field phần review body chị để content chính xác rồi phần rating đánh giá ấy, chị nhá thì cái này để lại chị để cho gì là khách hàng họ đánh giá nhé là chị không thể tự tạo fixed rating được nhé đấy, tạo 5 sao 4 sao được đó đấy nếu như tôi chọn là uh, fixed rating là tôi tự đánh giá cứ đa sản phẩm là chúng ta này có 5 sao rồi thì cái này là không lên thì tôi chọn là phần gì để cho khách hàng gì họ đánh giá à, sau đó là anh chị bấm phần là cập nhật à, hãy nhớ là kiểm tra lại những phần thiết lập của tôi là đúng với anh chị chưa đó. À, như vậy ở trong à, bài giảng ngày hôm nay tôi đã hướng dẫn anh chị đó là cách tạo cho chúng ta một cái schema product hay gọi là schema sản phẩm và cách thiết lập cách tối ưu cái schema sản phẩm này để giúp cho gì cái Google Search Console nó không báo lỗi là thiếu rating rồi là thiếu SKU vân vân anh chị thấy đoạn à, video này hay hãy chia sẻ đoạn video này cho nhiều người và hãy nhớ bấm đăng ký kênh youtube của tôi là Phạm Thanh Bình hãy theo dõi của tôi ở trên à, Facebook là Phạm Thanh Bình và tất cả các kênh khác nữa cuối cùng là chúc chị thành công xin chào và hẹn gặp lại